Xin chào toàn thể anh em Hôm nay thông qua cái video này tôi muốn giới thiệu cho anh em bộ sản phẩm để cho anh em đi lắc tài xỉu bịp anh em nhé Đó chính là đĩa một âm Vì sao cái đĩa sản phẩm này nó lại có tên là đĩa một âm, đĩa tài xỉu một âm Thì trên thị trường hiện nay thì nó ra rất là nhiều các loại máy nghe hồ tài xỉu để nó báo tài báo xỉu cho anh em đúng không ạ và đây cái đĩa này của tôi nó là cái đĩa một âm chỉ một âm duy nhất chống máy phân âm và chống thầy thợ nghe hột anh em nhé đây là cái đĩa tài xỉu một âm mà bên cơ sở chúng tôi đã tâm đắc đã đi mầy mò lặn lội đi tìm để tâm đắc đưa ra cho anh em những cái bộ sản phẩm ưng ý nhất và tâm đắc nhất cho anh em đấy thì đây nó là cái đĩa chợ thì tí nữa tôi sẽ test cho anh em và giới thiệu cho anh em ở hiện trường ở thị trường hiện nay ấy, thì nó ra rất là nhiều các loại máy phân âm báo mặt hột tài xỉu báo mặt năm mặt bốn mặt ba hoặc là mặt nhất bằng lục gì đấy và là nó đặc biệt là bảo báo tài báo xỉu và nghe được âm hột tài xỉu anh em nhé và các thầy các thợ đi lắc tài xỉu hay là mấy ông lão làng ấy, hay là đi chơi lâu năm có kinh nghiệm thì cũng nhiều người nghe được hột tài xỉu cũng biết về cũng biết là về tài hay là về xỉu đấy thế nên là hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em cái đĩa cái bộ sản phẩm đĩa tài xỉu một âm này để anh em đi lắc tài xỉu bịp thì anh em yên tâm không phải lo nghĩ ngợi gì cả bất kể là máy phân âm hay là thầy thợ cỡ nào thì cũng chịu thua cũng không thể nào nghe nổi anh em nhé đó thì cái đĩa này hoàn toàn không tang không tích anh em nhé đó bây giờ tôi test về phần tang tích cho anh em để anh em yên tâm ok hơn đây nam châm dạ hoàn toàn không có gì hết đó thành pin ok ra anh đó, hoàn toàn trong veo chả có một cái vết gì bên trong cả đó. Còn ờ, đây là đĩa chợ thì thôi chắc tôi không khỏi test anh em nhé đĩa chợ thì mình test làm gì đúng chưa Đấy, thì trước khi tôi muốn vào test cho anh em cái bộ sản phẩm cái đĩa tài xỉu một âm này của tôi thì tôi sẽ cho anh em nghe thử cái đĩa chợ và cái đĩa của tôi nó khác biệt như thế nào anh em nhé Đấy, bây giờ tôi test cho anh em đĩa chợ này đúng không ạ khui luôn anh em có nghe được không ạ đấy tôi sẽ lắc nhẹ từ từ để cho anh em nghe được và anh em cũng có thể bây giờ anh em đoán xem là tài hay là xỉu anh em nhé đúng không ạ này Đấy, anh em có nghe thấy không ạ rất là nhiều âm tạp rất nhiều âm nên là có thể đoán được và máy phân âm có thể bắt được và nghe được âm và sẽ đoán được về tài hay về xỉu đúng báo cho anh em về tài về xỉu và sau đây tôi sẽ không làm mất thời gian của anh em nữa và tôi sẽ test cho anh em bộ sản phẩm của bên tôi đĩa tài xỉu một âm anh em nhé chống thầy thợ chống máy phân âm được chưa anh em nào anh em có thể nghe và đoán cùng tôi tôi thì tôi không biết nghe hồ tài xỉu ấy đâu anh em đoán đi xem là mình đoán có chuẩn không anh em nhé và mình đoán xong rồi anh em tự cảm nhận luôn ạ đúng không ạ giờ tôi sẽ test cho anh em này đó vui cái này nó bị lật hột đúng không ạ hôi luôn Đó, hoàn toàn một âm anh em nhé Đó, về tài hay là về xỉu gì đi chăng nữa thì nó cũng chỉ có một âm duy nhất thôi anh em nhé đúng không ạ một âm đúng chưa tài hay là xỉu nó cũng thế thôi Đâu, thầy thợ máy phát âm vào đoán hộ tôi với ạ các thầy các thợ đâu ạ vào đoán giúp tôi với ạ xem về tài là về xỉu anh em nhé nào đó hoàn toàn là một âm ok chưa đấy tôi sẽ test lại cho anh em để anh em nghe hai cái anh em phân biệt xem nó như thế nào đúng không ạ đó anh em có nghe rõ tiếng âm hột đúng không ạ chắc là nghe thấy chứ à. đó test lại cho anh em vài một hai chén bên này nữa này để anh em tham khảo và nhìn rõ nghe rõ hơn nhá anh em nhá một âm duy nhất đó một âm đấy thì đấy là tôi đã vừa test cho anh em về cái bộ sản phẩm đĩa tài xỉu một âm của tôi đấy, anh em có thể liên hệ theo số điện thoại tôi đã để ở trên màn hình bên tôi sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 24 và đặc biệt là tư vấn hoàn toàn miễn phí anh em nhé Đấy, những cái anh em nào mà muốn tham khảo hay là muốn tìm hiểu về những cái bộ sản phẩm mới nhất thị trường hiện nay mới nhất 2020 những tất bên tôi có tất cả các loại cờ bạc bịp 2020 anh em nhé mới nhất hiện mới nhất thị trường hiện nay anh em có thể đăng ký kênh và like cho tôi chia sẻ giúp tôi để anh em theo dõi cái kênh của tôi để tôi luôn luôn cập nhật những cái sản phẩm mới nhất cho anh em mới nhất thị trường cho anh em video tôi làm đến đây là kết thúc tôi xin chúc anh em đi chơi ở các sóng các sới được may mắn đánh đâu thắng đấy xin chào tạm biệt anh em